Thưa quý vị và các bạn, dưới tác động của rãnh mây rông bị khối khí lạnh ở phía Bắc đẩy xuống, đêm qua ở khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ đã có mưa rào và rông. Tuy nhiên hôm nay mới là thời điểm mà khối khí lạnh phía Bắc dồn mạnh xuống, vì thế mưa sẽ lan ra nhiều nơi khác của Bắc Bộ, trong đó ở khu vực vùng núi Trung Du sẽ có mưa vừa có nơi mưa to và rông với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40 mm, cục bộ có nơi trên 70 mm trong 24 giờ. Vừa có mưa lại vừa có tác động của gió đông bắc, vì thế nền nhiệt trong ngày ở Bắc Bộ giảm đáng kể. Khu vực vùng núi phía Bắc nhiệt độ phổ biến từ 21 đến 23 độ. Trong khi đó thì ở khu vực Trung Du và vùng đồng bằng nhiệt độ trong khoảng 23 đến 26 độ, trời chuyển mát, vùng núi trở lạnh. Ngay cả khu vực phía Tây Bắc Bộ nhiệt độ cũng giảm xuống còn từ 28 đến 31 độ, chấm dứt hoàn toàn tình trạng nắng nóng kéo dài. Dự báo xa hơn từ khoảng đêm ngày 28 tháng 4, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường yếu xuống sẽ gây ra thêm một đợt mưa to đến rất to nữa Quá trình tăng cường của khối khí lạnh cuối mùa cũng khiến thời tiết miền Trung thay đổi đáng kể. Sang đến ngày hôm nay nắng nóng chấm dứt, thay vào đó là tình trạng nhiều mây và có mưa. Trong đó ở khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Bình sẽ có mưa vừa, cục bộ có nơi có mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30 mm, có nơi trên 70 mm. Trong cơn rông người dân cần đề phòng rông lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Do có mưa nên nhiệt độ các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế cũng giảm đáng kể, phổ biến từ 29 đến 32 độ. Các tỉnh thành từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận thì ít chịu tác động của khối khí lạnh nên phổ biến chỉ có mưa vài nơi, hôm nay trời vẫn còn nắng, mức nhiệt cao nhất ngày giao động từ 31 đến 34 độ. Không nằm trong vùng tác động của không khí lạnh, vì thế Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có nắng mạnh từ sớm, trưa và chiều nắng nóng. Mức nhiệt cao nhất trong ngày ở khu vực Tây Nguyên phổ biến từ 33 đến 35 độ, trong khi đó thì ở Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Dự báo đợt nắng nóng diện rộng này ở Nam Bộ sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày tới.